Hello chào anh em nhá Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K à, Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một trận đấu rồi Đó trận đấu vào à, ngày mùng 5 tháng 12 Trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia Và buổi tối ngày hôm nay cũng như là dạng sáng ngày mai Thì mình có làm cho anh em Đó là trận đấu Pháp, Ba Lan cũng như là Anh và Senegal Thì anh em nào à, chưa biết đi kèo nào Cũng như là muốn tham gia vào nhóm đẩy kèo của mình Thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram nhá còn anh em uh, tham khảo kèo thì anh em cứ lên trên kênh xem lại những video của mình thôi và ngày hôm nay lại tiếp tục với những uh, trận đấu của uh, World Cup nào <clears throat> trận đấu mình làm cho anh em tiếp theo đây là trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc đây trận đấu sẽ diễn ra vào 2 giờ uh, sáng ngày mùng 6 anh em nhé hiện tại kèo chấp đang là Brazil chấp Hàn Quốc 1.5 à, Tài 2.5 và hiệp 1 là 0.5 Tài hiệp 1 là 1 Với những gì mà Brazil đang thể hiện được cho chúng ta thấy Mình nghĩ rằng uh, không quá khó để có thể nhận định ngay lập tức rằng là đây sẽ là một chiến thắng dành cho Brazil Tuy nhiên đã vào đến vòng này rồi, vòng uh, loại trực tiếp rồi thì uh, các đối thủ mình nghĩ rằng họ sẽ luôn luôn có một quyết tâm cao độ cũng như là chiến đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc anh em đấy cái ờ, tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc mới là cái quan trọng cũng như là uh, nó mới làm ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu vào ờ, cái vòng 18 này Hiện tại kèo chấp là 1.5 Thật sự mà nói thì mình không phải là một người thích chơi những cái kèo chấp sâu Thật sự mà nói là như vậy Mình không thích những cái kèo chấp sâu anh em nhá Thì uh, xem nào uh, Kèo 1.5 1.5 thì chúng ta bỏ đi à, mình chưa cảm thấy rằng là với cái 1.5 này anh em chúng ta không vội không quá vội để đi à, chúng ta sẽ à, nhìn vào cái kèo đó là tài 2.5 thì hợp lý hơn tài 2.5 thì hợp lý hơn anh em nhé mình uh, sẽ ưu tiên trận đấu này đi tài với tài 2.5 cả trận thì mình nghĩ rằng hiệp 1 sẽ có bàn thắng sẽ có ít nhất là một bàn thắng và mình sẽ nốt lại cho anh em đó là cái tài hiệp 1 đây sẽ là hai mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta tham khảo còn tất nhiên rồi trong nhóm của mình thì à, mình à, sẽ chơi theo kiểu à, running nói thẳng ra là anh em chơi theo kiểu ăn hôi lông đấy ờ, cứ kèo nó hạ xuống hoặc là theo dõi trận đấu kèo nó ngon thì mình mới đẩy cho anh em cũng như là mình chơi thì nó mới có hiệu quả được đúng không đầu tư là phải như thế chứ không phải là anh em nào cứ uh, đi đầu trận thì thật sự đi đầu trận thì mình nghĩ rằng cái tỷ lệ ăn của anh em nó chỉ là ở phần 50 50 nhiều lúc còn không đến 50 50 nữa. À, từ đầu mùa giải ờ, World Cup đến bây giờ hầu hết tất cả kèo chấp đều rất ít khi ăn anh em nhá, kể cả kèo uh, tài xỉu nữa mặc dù là tài xỉu uh, của World Cup từ vòng loại cho đến bây giờ cũng ở mức là 2.5 trở xuống thôi. Tuy nhiên thì cũng khó để anh em chúng ta có thể chiến thắng với những cái kèo này rồi